ngồi đàn một khúc hát dành tặng những ai đang buồn buồn phiền này hay hân hoan kia số kiếp cũng đã an bài ngồi đàn một khúc ca dành tặng những ai lạc đường mọi chờ ngày trông gai gian lao bước tiếp sẽ bước qua được lắng 就把这首歌送给失意的你，是是是被尊严注定不折磨自己。就把这首歌送给迷茫的你，屋外干上屋内过往，告别昨夜的酒。 đàn một khúc hát dành tặng trái tim mùa sầu một cuộc tình không như trong mơ xin gió hai cuốn xa mờ ngồi đàn một khúc ca dành tặng những ngày yêu mềm nhìn dòng đời trôi qua vươn vai thôi cố gắng sẽ thấy trưởng thành lần na na na na na na na 呜哇哎呀呀呀！